rồi em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng điểm mạnh của em thì uh, khá là hòa đồng uh, nhiệt tình với lại uh, các bạn nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân đấy là em khá là thẳng tính ạ rồi xin mời uh, em bạn trai, trai ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi dạ ưu điểm của em thì uh, làm việc nhà đều được nấu ừ. cơm nấu ăn dạ. kho thức ăn rồi uh, <laughs> sửa viết đồ trong nhà đều được giặt quần áo rồi quét nhà lau nhà dạ, dạ. nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không <laughs> dạ. được không được ạ được chăm sóc được ok em bé được ha dạ vậy là giỏi rồi có ờ, điểm yếu gì không quân dạ điểm yếu của em thì cũng uh, hơi ít nói xíu ít nói hả dạ em có mấy mối tình rồi à, một một hả dạ dài không <laughs> với vợ em đó anh hả với vợ em á em đã có vợ em có vợ rồi hả dạ vợ em uh, mất cách đây ờ, cũng hơn 2 năm rồi ừ. trời à, chi buồn với em vợ mất dạ. à Em có một vợ và một đứa con uh, hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi ở với ai? Ở với em với lại uh, bà nội. À, dạ. là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ rồi chia buồn với em ha dạ. Thôi, nhà gái đường tình than sao? Mình à, ờ. có mấy mối tình rồi em Khi mà nghe câu chuyện của bạn Nam bên cạnh thì em cũng ờ, rất là thông đồng cảm với bạn à, Em thì từ thời sinh viên thì cũng có hai mối tình Xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một uh, bạn khác Tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được uh, lâu dài bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp nên là không có giữ được cái ờ, chuyện ờ, đó ạ chào em dạ em chào chị chị buồn với hoàn cảnh của em ha dạ em cảm ơn chị mặt rất là hiền luôn á <laughs> dạ. nhìn rất là ừ. thiện cảm luôn á bé gái có đeo ba không dạ có chị thương ba lắm hả dạ rồi bây giờ em mong muốn cái ờ, người bạn gái của em á, thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì uh, như vậy thì em uh, cũng mong muốn là một người uh, hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em. Và em cũng chỉ cũng mong em... là nếu như mà uh, hai người đến được với nhau á, thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thấy sao nè? bé gái 5 tuổi nè rất là đáng yêu cái tuổi đó đó dạ năm tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi thì ừ. em nghĩ rằng nếu mà em và bạn nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả ờ, đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi còn ờ, đến như thế nào thì em cũng còn mong ừ, là cứ để xong thêm gặp bạn nữa ha dạ. nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn nam bên kia là người như thế nào em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong trong trong đầu không vì là bức màn cao quá nên là em sẽ và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể ờ, hình dung ra được rằng là bạn ấy có như ờ, mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không ít ra là về tuy nhiên là thì sao? qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là khá là chín chắn bởi vì ờ, bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp em nghĩ cũng cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng động thì em nghĩ là cũng là người ờ, suy nghĩ và cũng khá là ấm áp chính xác dạ chàng trai bên đây rất là hiền dạ à, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn dạ em ờ, không thích điều gì ở đàn ông à, em thì rất là hy vọng là bạn nam không hút thuốc rượu bia thì em không có cấm đoán gì về một cái người bạn trong tương lai nhưng mà em cũng hy vọng là biết uh, dừng đúng lúc biết kiềm chế rằng là mình uh, nên uống như thế nào biết từ chối như thế nào ạ rồi dạ. em trai có hút thuốc không dạ không em không thích điều gì ở phụ nữ à, cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ là ừ. anh dạ à, em muốn tìm một người yêu thế nào thì cùng cùng em uh, xây đắp uh, gia đình đơn giản vậy thôi hả rồi hôm nay em đi với ai vậy dạ em đi với lại uh, ba em của em ba em gái <laughs> dạ em chào chị ờ, hồng vân À, dạ, dạ, anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được uh, đồng hành cùng anh tới chương trình này. Em xin nhận xét về à, chia sẻ với à, anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. À, về chị gái thì em thấy chị dễ thương, <laughs> vui dạ, vẻ. Cảm ơn. <laughs> Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm, dạ. được cái sẽ tiến tới hôn nhân còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ, dạ em xin hết còn em hôm nay thì ờ, đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em thì bạn đang ngồi dưới ạ cháu rất vui là được gặp ờ, chú Quyền Linh và cô ờ, Hồng Vân cháu tên là Ly và ừ, cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này tỉ mỉ cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này trưởng thành rồi và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông em thấy là cũng khá là ổn tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé có gia đình rồi thì cái này thì là ở chị tâm thôi nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị uh, hợp nhau và có thể có một cái sự ờ, mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó thì uh, em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy <laughs> dạ em cảm ơn yeah, dạ, cảm ơn yeah, dạ, cảm ơn em bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi quân sao sao ạ thì đến với chương trình anh có bó hoa gọi là với bánh. Đây, em cảm ơn ạ Ủa, bánh à. tráng này là sao dạ kẹo đậu phộng à, à đây là đặc, đặc sản của quê à, bạn à, à, mà đặc sản à cái này gọi là gì nè cu đơ cu đơ à, cu đơ cu đơ <laughs> đến với chương trình thì uh, mình cũng có chuẩn bị uh, tặng bạn một cái ờ, chậu cây uh, kịp tiền thực ra thì cái uh, mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh uh, đến cho uh, bạn cũng như là uh, giúp thanh lọc không khí tốt hơn cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn uh, trong cái thời gian uh, bạn bạn trưng cây em cảm ơn còn tờ báo này là gì em dạ đây là bài báo uh, viết về uh, vợ em à viết dạ. về gì vậy thì uh, cái nhật ký của vợ em uh, để lại cho con đó anh dạ ừ. thì um, báo đăng luôn à dạ báo tuổi trẻ có đăng á mà sao báo viết là lại viết về vợ em dạ thì uh, hồi trước thì uh, chị gái của em thì có chia sẻ cái à, câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn uh, làm bên báo tuổi trẻ ừ. thì anh uh, đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này đâu đi xem nào một câu chuyện uh, chắc là cũng được lan tỏa ở đây là nó mới được đăng báo nè xem nha ok bắt đầu câu chuyện đi em không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái cái cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy à, thì uh, nhà thì cũng có rồi mà vâng. dạ yeah. bây giờ chỉ có hai vợ chồng nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định cũng lo được cho gia đình bốn năm người à dạ nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng à, quân rất là hạnh phúc đúng không dạ bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa <laughs> dạ cũng có em có rồi đúng không dạ đúng. em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không có có đúng không bây giờ nè mình bước tới mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi hai bạn cũng lớn rồi đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng chính xác rồi bước tới đi nói sao cho cô ấy tin mình thôi quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào một dạ. trụ dạ. cột của gia đình để lo cho cô ấy được rồi <laughs> nắm tay nè nắm tay em đứng lên đi cưng bé thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên thì à, anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội Dạ, cảm ơn anh thì em thấy là cũng cũng có duyên thì mới gặp mặt ờ, dạ. ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ nghĩ rất là nhiều ạ để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào thì cũng thực sự là em em em em vẫn còn khá là ngổn ngang nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là uh, mình sẽ ờ, có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống trong tương lai vậy là hiểu vấn đề rồi đó tức dạ. là dạ. bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng dạ dạ ha? rồi về ghế đi các bạn ừ. dạ. tôi đưa ra quyết định cuối cùng nếu thật sự à, chúng ta rung động chúng ta hãy bấm nút bấm nút để cho nhau cơ hội bấm nút để tiến xa hơn nha mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả Một, chuẩn bị hai ba chúc mừng các bạn hãy cùng nắm tay nhau hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống à, ngoài kia vẫn còn sóng gió vẫn còn ngổn ngang đó nhưng ta biết đoàn kết với nhau kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp dạ cảm ơn ok dạ. à hung nữa quên quên hôn phải cái hôn đầu tiên à, à. Rồi do anh xin phép uh, hôn em một cái <laughs> Xin phép hai bên gia đình uh, em được hôn uh, bạn một cái không mã đúng không ạ không mã <laughs> em nghĩ chắc không sao cảm ơn